Có phải bạn đang chưa biết handpick là gì? Cũng như là cách kiếm tiền, hút tiền từ handpick như thế nào? Thì đây chắc chắn chính xác là video dành cho bạn. Xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Sen và mình là Hoàng Giang đến từ Hoa Sen.com và trong video ngày hôm nay Hoa Sen sẽ chia sẻ, giới thiệu, hướng dẫn bạn cách để chúng ta kiếm tiền từ app handpick miễn phí, uy tín 100%, đơn giản, dễ dàng và đặc biệt ai có thể làm được nhá. Ok và chủ đề chính của video ngày mai đó chính là kiếm tiền từ handpick và mình Hoa Xe sẽ chia sẻ bạn bốn lộ chính. Đầu tiên nhất mình sẽ giới thiệu cho bạn handpick là gì. Điều thứ hai mình sẽ chia sẻ bạn ưu điểm của handpick so với các ứng dụng kiếm tiền khác. Tiếp theo thứ ba mình sẽ hướng dẫn bạn bốn cách đơn giản để kiếm tiền trên handpick. Và cuối cùng thứ tư cũng là nội dung nhiều bạn quan tâm nhất đó chính là rút tiền từ handpick như nào được chưa? Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này ngay vào luôn nhé. Vậy đầu tiên nhất, Handybit là gì ạ? Handybit là một ứng dụng nền tảng đến từ Hàn Quốc giúp cho người dùng giải trí chơi các trò chơi dự đoán giá trị tiền điện tử qua đó để nhận phần thưởng. Những phần thưởng này ấy, sẽ được phân phối thông qua hệ thống minh bạch dựa trên công nghệ blockchain. Tiếp theo thứ hai là ưu điểm của app Handybit so với các ứng dụng kiếm tiền khác cũng như là lý do tại sao chúng ta nên chọn Handybit ạ. Đầu tiên nhất ý, là Handpick thì hoàn toàn miễn phí 100%. Khi mà bạn tham gia vào Handpick thì bạn không phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào nhé. Cái thứ hai, Handpick là nơi bạn có thể giao lưu, trao đổi, chia sẻ với những người dùng khác về thông tin thị trường điện tử crypto một cách nhanh chóng thông qua hai group nhóm trên Telegram, một group dành cho tất cả người dùng Handpick trên toàn thế giới, group còn lại chỉ dành cho những người dùng tại Việt Nam thì linh tham gia hai nhóm Telegram đó thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhé. Và thứ ba, hennepic nhận được sự tin tưởng cũng như được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới như Hàn Quốc này, Singapore này, Malaysia hay Indonesia vân vân và mây mây. Và bây giờ là chính Việt Nam Ok, đầu tiên nhất các bạn click bấm chọn vào đường link mà mình đã để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được tìm ở phần bình luận nhé. Khi bạn đăng ký qua đường link đó thì bạn sẽ được nhận ngay 1.000 point, 1.000 điểm miễn phí từ Helmpic nha. Thì lúc này sẽ hiện ra một ứng dụng có tên là Helmpic và hiện ứng dụng đã có hơn 1 triệu lượt tải xuống. Các bạn tiến hành tải và cài đặt ứng dụng lên trên điện thoại của chúng ta như bình thường nhé. Các bạn bấm chọn vào cài đặt này Sau khi tải và cài đặt xong thì các bạn nhấn vào mở. Ở đây các bạn nhấn vào Do not show again today để không hiển thị thông báo này trong ngày hôm nay nữa. Xong nhấn vào Close để đó. Tiếp theo bạn sẽ tiến hành thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt cho mình nha. Để dễ thao tác thực hiện thôi này. Bạn nhấn vào biểu tượng quả cầu có chữ N ở góc bên phải trên cùng này. Xong chọn tiếng Việt. Kế tiếp bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào Anypic bằng cách nhấn vào nút xin vui lòng đăng nhập ở góc bên trái trên cùng. Ở đây bạn có thể đăng nhập bằng Kakao, bằng Google hoặc Facebook nhé. Mình khuyên bạn nên đăng nhập bằng Google hoặc Facebook vì đây là hai cách đăng nhập phổ biến nhất. Ví dụ đây mình đăng nhập bằng Google là Bạn nhấn vào bắt đầu với Google. Xong bạn chọn tài khoản Gmail bạn muốn đăng nhập. Ví dụ ở đây mình đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoàng giang xe gmail.com nhé. Ok, kế tiếp ở bước này, bạn sẽ tiến hành tạo mã PIN gồm 6 số để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của chúng ta nhé. Nhập xong bạn nhấn tạo mã PIN này. Và sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn sẽ được nhận 1.000 point nhé, tức là 1.000 điểm đấy chia sẻ thêm thì tiền được sử dụng trong handpick được gọi là point nhé tức là điểm đấy ok tiếp theo bạn nhấn vào handpick start ở góc cuối màn hình để chúng ta bắt đầu kiếm tiền với handpick nha Ok, thì đây chính là giao diện trang chủ của Handpick. Thì ở đây sẽ có bốn cách chính để kiếm coin, kiếm điểm trong Handpick ha. Đầu tiên nhé, cách một này, là ngày các bạn sẽ điểm danh để mở hậu quả. Như hôm qua là ngày thứ nhất mình điểm danh, mình đã nhận được 156 point rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành điểm danh ngày thứ hai nhé. Các bạn bấm vào ô có dấu hỏi chấm của ngày thứ hai này. Đó, thì ngày thứ hai mình nhận được 178 point. Bạn nhấn vào nhận điểm này, Tiếp theo cách kiếm tiền thứ hai là các bạn sẽ tiến hành làm một cuộc khảo sát nhé để nhận điểm này. Sau khi hoàn thành xong cuộc khảo sát với 13 câu hỏi cực kỳ đơn giản, bạn sẽ nhận được 157 point nha Ở đoạn này mình sẽ tua nhanh video để đỡ mất thời gian của các bạn nhé. Vì những câu hỏi ở đây cực kỳ đơn giản luôn. Ví dụ câu hỏi thứ nhất này, đếm ngược từ 5 số theo sau số 4 là gì? Thì đáp án tất nhiên là số 3 rồi. Quá dễ luôn đúng chưa? Ok, sau khi hoàn thành xong 13 cọ, bạn sẽ nhận được một thông báo là cảm ơn hồ sơ đã hoàn chỉnh. Và bên cạnh đó, bạn cũng nhận được 157 điểm nha. Thì đó là cách kiếm tiền thứ hai, làm khảo sát cũng như là hoàn thiện hồ sơ trên app Anypic. Và cách kiếm tiền thứ ba cũng là cách kiếm tiền chính phổ biến nhất trong Anypic đó chính là các bạn sẽ chơi các trò chơi dự đoán giá trị tiền điện tử. Ở đây sẽ có hai loại trò chơi nhé, là trò chơi bình thường và trò chơi đặc biệt. Trò chơi bình thường thì bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Còn trò chơi đặc biệt thì bạn cần phải có trên 2.000 voi bạn mới có thể tham gia nha. Bây giờ mình sẽ demo cách chơi để bạn quan sát dây dù nha. Các bạn nhấn vào trò chơi bình thường này, dành cho tất cả mọi thành viên. Thì trong đây sẽ có 3 trò chơi khác nhau. Và ba trò chơi này đều có cách chơi giống y hệt nhau, chỉ khác mức độ từ dễ cho đến khó. Lần lượt là Candy Game là dễ nhất, rồi đến Coffee Pool. Và khó nhất là Paycheck Pool. Thì trước tiên chúng ta sẽ chơi trò chơi dễ nhất nhé. Đó chính là trò Candy Game. Và các bạn quan sát này, là phần thưởng ở đây là 100.000 point và hiện đang có 7.206 người tham gia. Thì 100.000 point này thì sẽ chia đều cho tất cả những người trả lời đúng nha. Thì tiếp theo các bạn nhấn vào play để bắt đầu chơi này. Cách chơi đây là bạn sẽ dự đoán đồng SUSD là trong vòng 5 phút nữa là nó lên hay xuống nha. Rất đơn giản đúng chưa ạ? Ví dụ đây mình chọn lên này. Xong bạn nhấn gửi đi. Và chọn xác nhận. Và bạn chờ sau gần 4 tiếng sẽ có kết quả là bạn trả lời đúng hay không nhé. Tiếp theo, đối với trò chơi thứ hai và thứ ba là Coffee Pool và Paycheck Pool thì chơi tương tự hai. Thì đó là cách kiếm tiền thứ ba. Tiếp theo, cách kiếm tiền thứ 4 đó chính là các bạn sẽ viết bài đăng để lên top xu hướng. Bạn bấm chọn vào nói chuyện tự do này. Sau nhấn vào biểu tượng cây bút ở góc bên phải cuối màn hình để tiến hành viết bài. Và để rút tiền được từ ứng dụng Handpick này thì chúng ta sẽ đổi từ POI sang Handy. Trẻ thêm thì Handy là đồng tiền điện tử của ứng dụng Handpick. Và khi chúng ta chuyển xong từ POI sang Handy ấy, thì một lần nữa chúng ta sẽ chuyển đồng Handy này về ví Hotbit. Ví Hotbit là một ví điện tử phổ biến tại Hàn Quốc. Và từ đồng Handy ở trên ví Hotbit thì chúng ta sẽ đổi sang đồng USDT. Và từ đồng USDT chúng ta có thể chuyển về ví VNEC hoặc Binance, Metamask hay Check Wallet đều được nhé và từ đó chúng ta bán USDT đi xong chuyển tiền về tài khoản ngân hàng của chúng ta nhé thì bây giờ mình sẽ demo hướng dẫn chi tiết để các bạn quan sát dây dù nha và các bạn lưu ý nhé là các bạn phải có trên 50.000 PO thì bạn mới có thể rút được ha như ở đây là mình có trên 60.000 PO rồi thì mình đã đủ điều kiện để rút thì đầu tiên để rút thì các bạn nhấn vào biểu tượng người ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp bạn nhấn vào biểu tượng có hai mũi tên này ha và các bạn quan sát này nào đây 1.000 điểm thì sẽ tương đương với 24 ND như ở đây mình có 61.491 điểm thì tương đương với 1.473 đồng handy thì bạn bấm chọn vào nhập tối đa này để chúng ta đổ tất cả số điểm này sang handy nha xong bạn nhấn kế tiếp thì lúc này bạn sẽ nhận được một thông báo từ Handpick là hoàn thành chuyển đổi điểm như vậy là chúng ta đã chuyển đổi tất cả số điểm sang handy thành công nha bạn nhấn xác nhận để tiếp tục làm. Bây giờ bạn sang tab handy để xem số handy vừa nãy chúng ta chuyển đổi đã được cập nhật hay chưa nhá. Đó, thì số handy đã được cập nhật ngay mà luôn. Và ở đây 1473 đồng handy thì tương đương với 43,86 đô la. Thì tiếp theo như mình chia sẻ là chúng ta sẽ chuyển đồng handy về ví Hobbit. Thì bạn nhấn vào nút này nhé Kế tiếp bạn nhấn nhập tối đa để chúng ta chuyển hết số ND này về ví Hobbit. Bạn nhấn vào dấu X để bỏ đi phần đuôi thừa ở phía sau nha. Xong bạn nhấn kế tiếp. Thì ở đây có một lưu ý cực kỳ quan trọng này là bạn chỉ có thể rút tiền vào ngày thứ năm hàng tuần. Bạn lưu ý cho mình nha. Ok, ở bước này bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví của đồng Handy trên Hobbit. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải ví Hobbit cũng như là lấy địa chỉ ví của đồng Handy trên Hobbit nha. Thì link tải ví Hotbit mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nhé. Sau khi tải và cài đặt ứng dụng ví Hotbit thành công thì các bạn nhấn vào mở này Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành tạo tài khoản Hotbit bằng email hoặc số điện thoại nhé. Các bạn nhấn vào mục ước cao ở góc bên trái trên cùng này. Xong chọn Click to Login này. Xong các bạn đăng ký tài khoản như bình thường và đăng nhập vào nhé. Ở đây vì Hotbit không cho phép quay màn hình khi chúng ta đăng ký tài khoản thì bạn cứ đăng ký tài khoản như bình thường và đăng nhập vào nhé. Đăng ký tài khoản vì Hotbit thì rất dễ thôi. Các bạn đăng ký bằng email hoặc số điện thoại đều được ha sau khi đăng nhập vào ví Hobby xong thì bạn quan sát ở góc bên phải dưới cùng này có mục văn này các bạn bấm chọn vào nhé kế tiếp bạn nhấn vào deposit thì vừa nãy mình đăng ký tài khoản ví Hotbit bằng email bây giờ Hotbit yêu cầu xác minh thêm một bước nữa bằng Google Verification hoặc Mobile Verification thì mình khuyên các bạn lên chọn Mobile Verification nhé các bạn bấm chọn vào Go to để xác minh này sau khi shopping xong thì các bạn bấm lại vào mục deposit này tiếp theo ở đây bạn tìm cho mình đồng handy nhá bằng cách nhập vào ô search ở góc trên cùng của màn hình Đó, thì lúc này sẽ hiện ra địa chỉ ví Hotbit của đồng Handy nha. Các bạn nhấn vào Copy Address này để chúng ta tiến hành sao chép địa chỉ ví này. Ok, sau khi sao chép xong thì bạn quay trở lại app Handpick. Ok, thì bạn dán địa chỉ ví vào ô nhập địa chỉ rút tiền nhé. Xong nhấn kế tiếp. Sau đó bạn nhập mã PIN gồm 6 số khi bạn tạo lúc đăng ký tài khoản vào và nhấn rút tiền. Ok, chúng ta nhận được thông báo rút tiền thành công. Thì bây giờ bạn chờ Henry duyệt nha. Thì các bạn quan sát này, là mình đã được nhận 31,75 đô. Tức là tương đương với 1.323 Henry đấy. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách đổi đồng Henry sang đồng USDT và chuyển đồng USDT về ví VNC hoặc Binance và từ đó chúng ta bán USDT đi và rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy cùng đón chờ xem nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ với đầu. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất và toàn miễn phí từ xe nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video. Quang xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Quang xe. Bye bye, xin chào.